Xin chào mừng toàn thể 500 anh em quay trở lại với kênh youtube của T Casino Thì uh, thưa anh em, như anh em đã biết đấy Thị trường cờ bạc bịp hiện nay đang có rất là nhiều dòng sản phẩm hỗ trợ anh em chơi các bộ môn uh, bài bịp một cách hiệu quả Thì uh, T Casino với hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề cũng luôn cung cấp cho anh em tất cả các dòng sản phẩm cờ bạc bịp trên thị trường Đấy. anh em chơi các bộ môn như bài lá này sóc đĩa bịp này Đấy. tài xỉu rồi tất cả các trò chơi bài bịp thì à, bên T Casino đều có sản phẩm cung cấp cho anh em thì à, anh em hãy liên hệ trực tiếp vào số điện thoại 0844 17 từ quý 9 và 0834 6633 để à, được tư vấn trực tiếp nha anh em thì hôm nay trên cái video này tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm chơi các bộ môn như là à, bài lá này bài lá bịp như là ba cây liêng à, phỏng Đấy, xâm lốc rất là hiệu quả đó chỉ, và rất là đơn giản và sẽ dễ sử dụng nha anh em đó chính là cái dòng sản phẩm kính áp tròng nhìn xuyên bài thì à, thế nào được gọi là kính áp tròng nhìn xuyên bài thì à, đây đây anh em đây là một cái bộ bài kính áp tròng Đấy. bộ bài kính áp tròng nghĩa là sao thì à, <coughs> đây này Đấy, anh em nhìn này nó không khác gì bài chợ luôn Đấy. những cái bài kính áp tròng thì không khác gì cái bài chợ cả đấy rất là bình thường anh em nhìn này đấy không khác gì những bộ bài chợ bình thường của anh em nhưng mà trên mỗi cái lưng lưng lá bài này đấy nó in một cái chất gọi là chất uh, phản quang thì cái chất này ấy, chỉ có khi anh em đeo kính lên thôi anh em đeo kính áp tròng đấy những cái bộ kính áp tròng của t casino lên thì anh em có thể nhìn thấy từng lá bài một đấy khi anh em nhìn được từng lá bài một rồi thì anh em không khác gì đánh bài ngửa như anh em chơi ba cây hoặc liêng thì anh em sẽ biết điểm của họ chơi phỏng sâm lốc thì anh em sẽ biết bài của họ có những con gì đấy rất là hiệu quả luôn mà đơn giản dễ sử dụng anh em chỉ cần đưa bài được vào và đeo kính lên thế là đã chiến thắng rồi thì um, bài về vấn đề bài này đầu tiên là nói về bài cho nhé bài áp tròng thì uh, có rất là nhiều mẫu bài ca xanh này uh, rồng vàng rồng đỏ cúc áo tàu thuốc rồng ấy kim cương Đấy, tất cả các mẫu bài trên thị trường chúng tôi đều có nha anh em khi anh em mua những cái bộ kính áp tròng nhìn xuyên bài của T Casino anh em sẽ được tặng một cây bài nha anh em nhớ nhé mua kính áp tròng được tặng một cây bài miễn phí đấy những cái bộ bài bán lẻ bên ngoài nó rơi vào khoảng tầm bốn năm trăm à, giờ thì nó đang rơi khoảng một triệu một bộ đấy thì à, đấy, anh em được tặng miễn phí khi mua kèm kính nhé. thì uh, mình sẽ giới thiệu sơ qua các mẫu kính áp tròng bên uh, T Casino đấy thì uh, gồm 5 loại mẫu chính à, anh em nhìn đi đấy đây chính là những cái mẫu mã chính của kính áp tròng nhìn xuyên bài T Casino thì uh, thưa anh em uh, đầu tiên chính là những cái mẫu hộp gỗ uh, mẫu hộp gỗ thì uh, nó là một cái mẫu chất lượng uh, uh, bình thường nhất ở bên mình đấy một cái mẫu chất lượng bình thường đấy nó có hai dòng là hộp gỗ đỏ đấy đây hộp gỗ đỏ của Mỹ và hộp gỗ vàng của tàu đấy thì hai dòng này à, là hai dòng à, <coughs> bình thường nhất bên T Casino đấy anh em nhìn này hộp vàng và hộp gỗ đây chính là những cái len à, kính áp tròng anh em nhìn này màu tím thế này thôi nhưng mà khi anh em đeo lên mắt thì nó hoàn toàn bình thường nha anh em đấy, anh em nhìn thấy cái len kính bên trong chưa đấy cũng anh em nhìn đấy à, người ta đeo kính áp tròng nhìn là bình thường đúng không ạ đấy như như tưởng tượng là mình cận mình đeo len kính áp tròng lên Đấy, rất là bình thường đơn giản người ta đeo uh, anh em mà đeo khoảng 4 năm tiếng một ngày không sao cả đấy uh, ngoài hai cái đây là hai cái mẫu uh, đây là hai mẫu uh, cơ bản bình thường nhất bên mình nhé tiếp theo là đến những cái dòng cao cấp hơn đấy. dòng cao cấp hơn thì nó sẽ gồm ba loại đây cho anh em xem uh, đầu tiên là hộp mình sẽ xếp theo thứ tự từ uh, <coughs> cao thấp cấp đến cao cấp nha anh em thì uh, trung bình chính là những cái hộp nhôm đấy đây là chất liệu hộp nhôm còn cao cấp nhất chính là hộp da thì hộp da nó có hai loại đó là loại uh, <coughs> hộp da đen to như thế này và hộp da nhỏ gọn cho anh em thích hợp cho anh em nào đi chơi xa đấy anh em đi chơi xa chỉ cần cầm thế này cho tôi thôi đấy nhìn này bằng lòng bàn tay luôn hai kính ở bên trong đấy đó. mang đi chơi anh em nào mà đi công tác du lịch đấy đi công tác du lịch hoặc là đi chơi bời thì đó mang theo rất là tiện lợi Đấy, những cái bộ uh, hộp đây gọi là hộp uh, inox Đấy, bằng inox anh em đánh rất là hiệu quả Đấy, bảo vệ kính mắt của mình rất là tốt Đấy, chống va đập chống sốc nha anh em Đấy, anh em mang đi thì sóc nhẹ hay là va đập gì hoàn toàn yên tâm khi đã có những cái chất liệu hộp rất là tuyệt vời này bảo vệ rồi Đấy. hộp da này cao cấp nhất bên tôi đấy anh em có cả gương soi cho anh em luôn đấy tiện lợi anh em mang đi có gương soi cho anh em đeo luôn đấy rất là tiện lợi này đấy. đầy đủ dụng cụ bộ gắp mắt kính đấy. đấy anh em nhìn thấy len kính bên nhau đeo lên rất là tuyệt vời luôn đánh đảm bảo với anh em là như đánh bài ngửa đấy. mình đánh bài ngửa thì chỉ có chiến thắng thôi đúng không ạ à, thì mình sẽ đi test thử cái len kính này cho anh em nhé anh em biết là khi đeo len kính lên nhìn từng lá bài một nó sẽ như thế nào thì à, ở đây tôi đã lắp sẵn một kia đây anh em nhìn thấy cái len kính áp tròng không tôi lắp sẵn vào mắt camera để cho anh em cảm nhận được sơ qua cái ờ, cái cái len kính này nó nhìn như thế nào thì uh, tất nhiên là không thể tốt bằng cái, khi anh em đeo lên mắt được Đấy, qua camera nhìn thì nó không được đẹp như kiểu là anh em đeo lên mắt thì uh, tôi sẽ mở máy và test cho anh em xem ờ, uh, vào phần video Đó, anh em nhìn này anh em nhìn thấy lá bài đây là lá 8 nhé tôi rơi gần cho anh em xem ừ. cái chất phản quang này đấy qua video thì anh em nhìn không được nét lắm nhưng mà ngoài tôi nhìn rất là nét đấy. anh em nhìn đây là lá 8 này đặt cho anh em xem nhé đấy, rất là chuẩn anh em nhìn thấy lá tiếp theo tôi là lá 10 thì nó sẽ có ký hiệu là chữ thập đấy anh em nhìn này lá 10 thì sẽ có ký hiệu là chữ thập nhìn rất là rõ nét và sắc luôn anh em ở ngoài đời thì đảm bảo với anh em luôn là nhìn như là bài ngửa luôn chữ thập nha anh em là 10 này Đấy. đây là quân gì anh em nhìn được không ạ là hai đây là là hai này quay cho anh em nhìn Đấy. là hai anh em thấy không bỏ ra này nhìn không thấy gì cả đưa vào thấy chưa Anh em thấy chưa bỏ ra này đưa vào này hai này đó rất là chuẩn anh em ạ là tiếp theo này Đấy, anh em biết đây là ký hiệu của lá gì không tròn xong rồi kéo xuống thế này là lá chín Đấy, lá chín sẽ ký hiệu riêng với lá 6 Đấy, để tí tôi lấy lá 6 tôi so sánh cho anh em đây là lá 9 để tránh trường hợp anh em nhầm giữa lá 9 với lá 6 thì lá 9 sẽ có ký hiệu như thế này còn lá 6 sẽ có ký hiệu riêng cũng có là lá 6 để tôi tìm lá 6 để cho so sánh cái ký hiệu lá 6 cho anh em xem với lá 9 nhé đây thôi anh em đây là lá 6 và lá 9 này hai lá này Đấy, tôi sẽ cho anh em xem cái ký hiệu của lá 6 và lá 9 còn rất là nhiều cái ký hiệu khác S này Q này đấy những cái lá đấy thì nó dễ dàng rồi đây anh em nhìn thấy không ạ lá 6 thì à, là số 6 còn lá 9 thì à, nguyên là đấy một vòng và kéo xuống nó có sự khác biệt như thế thì à, anh em có thấy được không ạ đấy, nhìn này 6 và 9 Đấy, để anh em đỡ tránh nhầm lẫn nhiều anh em nhìn thì không không để ý thì sẽ nhầm lá này là chín đúng không ạ nhưng thực ra nó là lá 6 còn lá 9 thì ký hiệu như thế này đấy đấy là cái cách phân biệt đấy. anh em uh, mua bài mua kính về nhìn vài lần là sẽ quen còn đây tất cả các lá bài hai này đấy hai này quy này quy nha anh em đấy. rất là chuẩn xác k này đấy k này là vâng, cho anh em xem ca luôn đây là tôi hoàn toàn nhìn bằng mắt thường nhé là di này Đấy. ca này ba này Đấy. đọc rất là nhanh luôn là tiếp theo là lá bảy, bảy này đó 5 này đấy rất là đơn giản như thế thôi thì à, đấy mọi chi tiết thắc mắc thì anh em cứ liên hệ trực tiếp vào hai số điện thoại này hoặc là anh em có thể lên trực tiếp cơ sở nhé bên mình thì à, có hai cơ sở là bến xe Mỹ Đình và bến xe miền Đông thì anh em nào mà ở gần các cơ sở ở ờ, đó thì hãy lên cơ sở để được test thử trực tiếp sản phẩm nhé nhân viên bên mình sẽ đón anh em và đưa anh em vào tận cơ sở đấy rất là đơn giản dễ chơi thì à, cũng cảm ơn anh em đã theo dõi video và hãy nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ T Casino và biết được thêm tất cả các dòng sản phẩm cả bạc bịp mới sắp sửa ra thì à, xin chào anh em